Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Gà VinFast bại liệt ngay khi chui ra khỏi vỏ trứng Liệu gà què có chiến được đại bàng hay không? Có thể nói Tesla là tỷ phú, Elon Musk đang là ông vua xe điện trên thị trường Mỹ Ngay cả trên thị trường thế giới cũng vậy Tesla cũng đang là hãng ô tô điện dẫn đầu Tại Mỹ, xe điện chủ yếu là Tesla Tại Trung Quốc, Tesla là ông lớn đang cạnh tranh với hãng xe điện tại địa phương này Tesla trưởng thành và vững vàng từ Mỹ rồi đem quân đi đánh xứ người, nghĩa là ông Elon Musk phải đứng vững trên sân nhà rồi mới dám xâm nhập nhà hàng xóm. Tuy nhiên, ông Phạm Nhật Vượng của Việt Nam thì lại khác. Xe điện VinFast chưa đứng vững trên thị trường Việt Nam thì ông đã vội vàng đem quân xâm lược nước Mỹ. Như vậy, liệu ông có thắng được hay không đang là một câu hỏi đặt ra, trong khi có những tháng xe điện của VinFast bán tại Việt Nam chỉ có 5 chiếc. Đây là hình ảnh của VinFast xây dựng là như thế này. Tại Việt Nam, những vụ bê bối liên quan đến xe xăng đều bị ông Phạm Nhân Vượng cho ém nhẹ. Giờ đây, xe điện chưa phổ biến trên thị trường, không biết những khuyết điểm của xe điện VinFast đã xuất hiện hay chưa. Hay là ông Vượng cũng giỏi dùng chiêu ém như đã từng làm với xe xăng. Thị trường Việt Nam quá là dễ tính, nhưng lỗi cực kỳ nghiêm trọng như làm than hóa cả tài xế đã xảy ra với xe VinFast ở Vĩnh Phúc mấy tháng trước, mà VinFast vẫn không hề hấn gì. Nếu chuyện xảy ra ở Mỹ thì VinFast đã sập tiệm rồi vì bị tẩy chay và sẽ dính đến luật pháp nước sở tại. Tuy nhiên, tại Việt Nam không coi trọng sinh mạng người dân và không thượng tôn pháp luật nên những chuyện động trời như thế lại được ông Vượng hồ biến mất. Coi như không có chuyện gì xảy ra, đó là nỗi bất hạnh của người dân Việt Nam. Gần đây một tài khoản có tên là Tom Peng đăng trên trang YouTube vào ngày 3 tháng 12 một đoạn video dài hơn 20 phút cho thấy xe VinFast 8 của hãng VinFast bị vô cùng nhiều lỗi, chủ yếu là lỗi phần mềm khiến xe không chạy được, không điều khiển được. Như vậy thì VinFast chỉ mới nộp đơn IPO tại Mỹ mà xe thì đã là sản phẩm què quặt trên đất Mỹ. Tại Việt Nam, thông tin thì bị bưng bít nên báo chí tha hồ ca tụng VinFast. Tuy nhiên, khi sang đến Mỹ để cạnh tranh với Tesla của Elon Musk và sản phẩm như thế, thì VinFast chẳng khác nào con gà con với mổ vỏ quả trứng bước ra hít thở không khí Mỹ, nhưng đã là một con gà què Vậy thì gà què VinFast làm sao chiến đấu lại với đại bàng Tesla đây? Đấy là câu hỏi dành cho ông Phạm Nhật Vượng cần phải có sự trả lời. Đây là hình ảnh Tom Peng review lỗi của xe VinFast 8 với màn chào hàng như vậy, rất khó để VinFast tồn tại trên đất nước Mỹ. Với màn bán hàng như vậy thì liệu người Việt Nam tại Mỹ có chấp nhận bỏ tiền ra để góp vốn với VinFast hay không? Những thủ đoạn mà ông Phạm Nhật Vượng đã sử dụng tại Việt Nam thì rất khó có thể ông thực hiện trên đất Mỹ, mặc dù ông được Đảng Cộng sản Việt Nam rất ủng hộ, báo Nhân dân thường xuyên đăng tải. Việc đưa một sản phẩm lỗi nghiêm trọng như thế ra thị trường là bước chuẩn bị thiếu chuyên nghiệp của ông lớn ô tô tại Việt Nam. Tại Mỹ không chỉ có đại bàng Tesla mà còn có đại bàng ẩn mình khác, những ông lớn ô tô thế giới như Ford, GM, Volkswagen, Mercedes, BMW, Nissan, Hyundai vân vân cũng đang chuẩn bị tư thế để tung hàng ra tham gia cuộc chơi. Một khi những đại gia xe xăng vào cuộc thì e rằng lúc đó thị trường Mỹ sẽ đẩy dẫy dấu vết những bản chân của các gã khổng lồ. Đến lúc đó, gà què biên phát liệu có trụ được hay không hay sẽ bị dẫm nát đầy. Nếu VinFast mà thành công đối với xe xăng thì người ta cũng sẽ tin tưởng vào loại xe điện của hãng này, nhưng xe xăng đã thất bại thì rất khó có thể lấy được lòng tin của khách hàng ở mảng xe điện này. 4 năm làm xe xăng cho thấy những khiếm khuyết đang lộ ra ngày một rõ. Lẽ ra VinFast nên hiệu chỉnh tốt đối với xe điện nhưng thực tế cho thấy xe điện đang dẫm lên vết xe đổ của xe xăng. Nó hứa hẹn một tương lai tệ hại chẳng kém gì. Đây là hình ảnh liệu ông Phạm Nhật Vượng có lèo lái VinFast trụ nổi trên đất Mỹ hay không. Nếu VinFast làm được xe tốt, biết tôn trọng khách hàng, biết lắng nghe những phản ánh thì thái độ của người Việt Nam đối với xe VinFast này đã khác. Trong thị trường ô tô có rất nhiều lựa chọn nhưng không lý do gì chọn một loại xe mà chủ của nó thiếu tôn trọng khách hàng như VinFast. Đây là thị trường tự do mà VinFast lại xử sự với khách hàng theo cách của độc tài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 Quảng Nam được xem là sân nhà của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa có vụ hành hung làm dậy sóng mạng xã hội. Nạn nhân là một cô gái trẻ 20 tuổi, nhân viên phục vụ tại sân golf, đã bị một gã to xác dùng gậy golf vụt vào người, làm cây gậy bằng kim loại gãy làm đôi, khiến cô gái này phải nhập viện. Đây là hình ảnh, không biết ông Nguyễn Phú Trọng nghĩ gì về hình ảnh đại biểu của nhân dân phang gậy golf vào dần. Hành động côn đồ của gã đánh gôn là không thể chấp nhận dù bởi bất kỳ lý do nào. Đáng nói là nhân vật này lại được một số tờ báo giấu tên, nghĩa là ông này có thế lực nên báo chí ngại động chạm. Tờ báo Thanh Niên, một báo được cho là hàng lớn ở Việt Nam đã giật tít, người đàn ông chơi golf đánh nữ nhân viên phục vụ phải nhập viện. Còn tờ báo Pháp luật Online, tờ báo cũng có tên tuổi thì lại giật tít, một doanh nhân vùng gậy đánh nữ nhân viên trên sân golf nhập viện. Thậm chí tên của kẻ côn đồ cũng được các tờ báo này viết tắt là NVD. Chỉ riêng tờ báo Tiền Phong thì dám giật tít rằng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam bị tố đánh nữ nhân viên sân golf nhập viện. Tuy nhiên tờ báo này cũng không nói tên của gã đại biểu Hội đồng Nhân dân kia là ai cả. Hội chứng sợ quyền lực là một giá trị đáng xấu hổ của cái gọi là báo chí cách mạng. Đứng trước một tội ác nhưng tội ác đó lại là một quan chức gây ra thì báo chí tự động ém giấu tên tuổi như là một phản xạ có điều kiện, phải biết hèn để sống vậy. Tờ báo Tiền Phong có vẻ nói khá thẳng nhưng thực chất họ cũng sợ quyền lực, họ tránh nói tên thay vì viết tắt như một tờ báo kia. Còn những tờ báo khác không dám đưa chức danh của gã đánh gôn lên mặt báo là chưa nhận tín hiệu. Với loại báo chí như thế này thì xã hội này sẽ chưa bao giờ có được kỷ cương. Cũng giống như việc thông báo trợ lý của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là Nguyễn Văn Trịnh bị bắt thì báo cũng giấu tên ông Vũ Đức Đam mà chỉ nói là trợ lý Phó Thủ tướng. Đấy cũng là chứng sợ quyền lực của báo chí cách mạng hiện nay. Đây là hình ảnh, không biết ông Chủ tịch nước sẽ nghĩ sao khi báo chí và công an đều muốn bao che cho gã côn đồ đất Quảng. Tên tuổi của kẻ côn đồ rồi cũng không che giấu được, đó là Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đất Việt là đại biểu Hội đồng Nhân dân thì xem ra có thế lực, và vừa là chủ tịch Hội đồng Quản trị một doanh nghiệp thì rõ ràng gã này có rất nhiều tiền. Vừa có thế lực vừa có tiền trong chế độ này là tự động được che chắn, bảo vệ. Và qua cách loan tin của báo chí thì rõ ràng ai cũng thấy báo chí cách mạng đang bao che cho kẻ côn đồ. Và điều đáng nói là dù đã có áp dụng áp lực rất mạnh của mạng xã hội mấy ngày qua, nhưng công an tỉnh Quảng Nam vẫn chần chừ thoái thác họ vẫn chống chế dư luận chứ không thực sự sắn tay vào cuộc. Đây là thái độ đứng ở phía cái ác của chính quyền. Dân bất bình nhưng vẫn không làm gì được. Báo chí thì sợ quyền và tiền. Cứ quyền, có quyền và tội phạm thì tội khi phạm tội tự động trao bao che cho nhau. Cứ quyền và tiền phạm tội là công an lại tự động né tránh. Vậy thì ông Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu đảng hô hào, dọn củi còn có ý nghĩa gì nữa hay không? Một bộ máy trong sạch mà như thế thì sao ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể ăn nói với nhân dân được đây? Đây là hình ảnh Nguyễn Viết Dũng kẻ pha gậy côi vào nữ nhân viên trẻ. Quảng Nam chính là quê hương của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hiện nay. Với vai trò là người đứng đầu của nhà nước, không biết ông Nguyễn Xuân Phúc quan tâm như thế nào về vụ việc này. Quảng Nam là sân nhà của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nó cũng giống như Kiên Giang đối với ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vậy. Sẽ có nhiều đàn em, nhiều dây mơ dễ má của ông Chủ tịch nước đang sinh sống và làm việc tại Quảng Nam. Nếu báo chí và công an cứ né tránh trách nhiệm của mình đối với hành động tấn công người của ông Nguyễn Viết Dũng thì rất khó để xóa đi được tin đồn rằng ông Nguyễn Viết Dũng dựa hơi quyền lực lớn. Đất nước rất nhiều tội ác không nguy hiểm bằng đất nước có báo chí và công an thỏa hiệp với loại tội ác